Nới râm tín dụng thêm 1,5 đến 2% sẽ làm giảm nguy cơ đóng băng thị trường bất động sản. Chuyên gia cho rằng việc nới thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng năm nay thêm 1,5 đến 2% tạo hiệu ứng tích cực cho thị trường bất động sản và sẽ làm giảm việc cắt lỗ sâu, giảm nguy cơ đóng băng thị trường. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết định tăng chỉ tiêu tín dụng râm cho toàn bộ hệ thống ngân hàng thêm khoảng 1,5 đến 2%, qua đó nâng mức tăng trưởng tín dụng cho cả năm 2022 lên mức 15,5 đến 16%. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng cân đối vốn phù hợp để cấp tín dụng, tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp phụ trợ, các động lực tăng trưởng theo đúng chủ trương của chính phủ và thủ tướng chính phủ. Ngân hàng nhà nước khẳng định việc mở rộng tín dụng đi đôi với kiểm soát rủi ro kỳ hạn để đảm bảo thanh khoản, an toàn hoạt động, đảm bảo khả năng chi trả cho doanh nghiệp và người dân, nhất là dịp Tết Nguyên đán. Với việc nới thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng năm nay thêm 1,5 đến 2%, ước tính quy mô tín dụng cho nền kinh tế có khả năng tăng thêm 156.000 đến 200.000 tỷ đồng. Thông tin này được đánh giá là tín hiệu tích cực cho đà phục hồi của nền kinh tế nói chung cũng như thị trường bất động sản nói riêng. Vậy thông tin này tác động như thế nào đến thị trường bất động sản cũng như nhà đầu tư bất động sản? Đưa ra góc nhìn về vấn đề này, ông Nguyễn Anh Quê, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng Toàn bộ nền kinh tế đang ở tình trạng nghẽn dòng tiền, khát vốn, cho nên việc ngân hàng nhà nước nới râm tín dụng là tín hiệu tích cực cho toàn bộ ngành nghề trong nền kinh tế nói chung cũng như thị trường bất động sản nói riêng. Đặc biệt, cả cá nhân nhà đầu tư lẫn doanh nghiệp đều mang tâm lý tích cực. Ông Quê chia sẻ thêm, khi dòng tiền được cấp thêm và kỳ vọng được lưu thông sẽ tác động đầu tiên đến thị trường chứng khoán. Chúng ta chứng kiến trong 10 ngày qua, thị trường chứng khoán phục hồi khá tốt, trong đó các mã bất động sản cũng tăng giao dịch lên nhiều. Điều này giúp các chủ đầu tư có vốn để họ triển khai kinh doanh cũng như là giữ vững đội ngũ cán bộ nhân viên. Ngoài ra, cũng có thêm tiền đóng thuế nhà nước trong trường hợp đang chậm thuế.